À, và bây giờ cô trò mình cùng nhau đi vào ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1. Ở ví dụ số 1 đề bài yêu cầu như sau. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé à đến lớn và biểu diễn trên trục số. Được chưa nào? Cô trò mình cùng nhau đi ý A. Đề bài yêu cầu là sắp xếp các số sau. Đó là âm 2, âm 5, 3, 2, 1 phần 4 và 5 phần 3 yêu cầu sắp xếp theo thứ tự từ bé tới lớn và biểu diễn trên trục à trên trục số. Được chưa? Cô cho mình cùng nhau đi câu A. Các bạn ghi chép bài cẩn thận giúp cô nào. Câu A. Sắp xếp và biểu diễn các số sau. Đó là âm 2. Mấy nhỉ? À, âm 5. Tiếp tục nào. 3. Đúng không nào? Dương 2. Và à 1 phần 4. 1 phần 4 và cuối cùng đó là 5 phần 3. Ok chưa nào? Đó, các bạn lưu ý nhé. Thế thì ở đây các bạn so sánh, các bạn biết so sánh hết rồi. Chẳng nhẽ bây giờ chương trình lớp 8 mà đến đây không so sánh được thì thất vọng quá nhỉ. Thế thì bây giờ các bạn thấy rằng là số này nó chia làm hai mảng, số âm và số dương. Vậy số âm ở đây gồm âm 5 và âm 2 thì số âm càng lớn thì giá trị của nó lại càng à càng trị của nó